Đà Nẵng là điểm đến tiềm năng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng tại sự kiện khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo thành phố Đà Nẵng, SUZS 2022 vào sáng 25 tháng 11, thu hút khoảng 3.000 lượt khách tham quan, kết nối 10 quỹ đầu tư. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, SUZS 2022 với chủ đề đổi mới sáng tạo, làm chủ tương lai, và thông điệp Đà Nẵng thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, được tổ chức với chuỗi các sự kiện diễn ra từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 năm 2022. Thông qua sự kiện, thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục đẩy mạnh liên kết các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, liên kết các hệ sinh thái khởi nghiệp các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Qua đó, tiếp cận với các nguồn lực chuyên gia, các nhà đầu tư, nguồn vốn và công nghệ trong nước và quốc tế, thu hút và phát triển mạnh mẽ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong những năm qua, Đà Nẵng không ngừng nỗ lực để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với sự hình thành và phát triển không ngừng của các tổ chức hỗ trợ, các cơ sở ươm tạo, các quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, bên cạnh các vườn ươm tư nhân, vườn ươm theo mô hình hợp tác công tư, thành phố đã hình thành các vườn ươm của nhà nước, thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng. Thành phố phê duyệt danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển thành phố, trong đó có hạng mục đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bố trí trụ sở làm việc và không gian đổi mới sáng tạo trong khu công nghệ cao Đà Nẵng, khu công viên phần mềm số 2 của thành phố, hỗ trợ trực tiếp cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ban hành nhiều cơ chế chính sách như chính sách về hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với những nỗ lực đó, hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố đang ngày càng phát triển, đã có các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bứt phá, gọi vốn thành công hàng triệu USD. Thành phố được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam VINASA trao giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam, lĩnh vực thành phố hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Lãnh đạo thành phố hy vọng trong thời gian tới, hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành là một trong những điểm đến thu hút liên kết các nguồn lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chúng tôi cũng mong muốn các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng chủ động trong đổi mới, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn nữa, cũng như ngày càng có nhiều các doanh nghiệp lớn, quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần, các chuyên gia, nhà khoa học đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Về phía thành phố cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phát triển, bà Ngô Thị Kim Yến nói đánh giá cao tiềm năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, Đà Nẵng có vai trò, vị trí cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế vùng và quốc gia. Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 43 trên nqtvk ngày 24 tháng 1 năm 2019 về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 với mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế, xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đó là động lực quý giá để phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Đà Nẵng, trong thời gian qua đã có những bước đi phù hợp và đạt được nhiều kết quả tích cực, hình thành và phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng và ban hành nhiều chính sách về khởi nghiệp, cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho khởi nghiệp. Có thể nói với những bước đi và kết quả và quyết tâm của thành phố, Đà Nẵng là địa phương có những lợi thế và khả năng rất lớn để phát triển, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian đến để tiếp tục phát huy vai trò động lực của khoa học và công nghệ đặc biệt đẩy mạnh hoạt động sáng tạo khởi nghiệp bộ khoa học và công nghệ đề nghị thành phố tiếp tục hỗ trợ phát triển các thành tố trong hệ sinh thái kết nối mạnh mẽ với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và quốc tế